Di Phật <clears throat> Hôm nay sáng thứ Tư à, Ngày 27 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 Việt đang ngồi ở à, một cái à, góc của núi Thiên Long Sơn thử cái microphone này luôn Thầy không có gắn microphone Chỉ để cái microphone ở ngoài Không biết có nghe rõ không Thì Kiệt Thâu Ở trên này à, sóng wifi không có mạnh <clears throat> thì à, hậu để gần gần hai nghìn tiếng thì um, cách đây uh, ngày thứ sáu sáu tuần rồi thì có lên livestream thì uh, à, thì có báo động là những gì chuyện bao nhiêu năm nay mấy nghìn năm nay bao nhiêu người đồn đón là ngày à, tất cả những cái ác sẽ qua sẽ đi, à, đi vào quá khứ và những cái thiện sẽ từ từ hiện lên thì Đức Phật Di Lạc xuất hiện Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta sống sao cho an lành ở hiền tất cả mọi con người không ai à, hơn thua tính toán nữa và cuộc sống rất là hạnh phúc giàu có và đầu óc thanh thản để mà lo tu tập để mà về trời tại vì ở cái thời hạ hạ quân này cha mẹ đã chờ mình lâu quá thượng đế phật muốn tất cả các con của ngài qua cái thời kỳ này à, 96 dạng ức linh căn phải trở về và thoát luân hồi sanh tử thì nhiệm vụ của Kiệt là một trong những người báo động đầu tiên nhưng mà cũng là một trong những người bị à, bầm dập và xỉa sói, và nghi ngại rất là nhiều qua hai ba năm nay bao nhiêu việc nhận lệnh bề trên để mà truyền những cái tin tức quan trọng cho nhân loại để sau này làm dữ kiện lịch sử là có trời có phật có ngài các chư vị lúc nào cũng xung quanh chúng ta chứ không phải là do chúng ta tính toán hay hay là mua kế hay hay vũ khí mạnh hay là Phật đó là mở lời chuyện nói như vậy nhưng có một số người lại không thích những ngày là tận thế xảy ra có như một số người rất đông không thích Phật Di Lạc xuất hiện và đồng thời cũng có rất là nhiều người có duyên hiểu là cũng mong cho ngày đó xuất hiện một nó cũng giống như một nhọt chị thường nói nó nó nằm trong người hoài một cái xã hội mà ở lưỡng cực này hoài trắng đen không người hiền thì không có nói nhiều người dữ thì lại mưu mô xảo kế thì cái xã hội nó rất là bất công cho nên cái câu chuyện mà kiệt kể hồi từng rồi thứ sáu á thì nó là thật cái ngày đó sẽ tới tới rất là gần thì kiệt thương nước việt kiệt lo cho nước việt kiệt là cái mối hàng kiệt là một người truyền tin chứ kiệt không có phải là người không thích chế độ không thích uh, bác hồ hay không thích mấy đại ca mà kiệt nói để mà đụng chạm kiệt nói sự thật mà nhiều khi sự thật thì uh, các quý vị đó lại không thích nghe không thích nghe thì phải chờ xem và chiêm nghiệm chứ đừng có chữa kiệt mà quan ức tại vì kiệt không có kiệt thương tất cả mọi người trên thế giới này thương cộng sản thương quốc gia thương quốc nội thương quốc ngoại thương hết thì không có thì không có biết gì gọi là chính trị hay là à, à, nói những gì mà không có sự thật mà mấy ở bển mấy đứa em nhỏ dư lượng viên chỉ thích nghe những gì họ thích nghe còn những gì sự thật họ không có thích nghe nhưng mà bây giờ mình phải nhìn những cái sự thật nó sẽ hiện lên tất cả những cái ác nó sẽ đi vào quá khứ nếu mình là người tốt mình đâu có còn cái sợ những ngày đó xảy ra nếu mà mình là người công bằng trong xã hội mình không có sợ cái ngày Phật Di Lạc xuất hiện tại sao lúc nào Kiệt cũng ngồi đây mỗi buổi sáng ngồi đây à, bữa nay không có hội họp ở trong công ty không có họp thì Kiệt rảnh Kiệt ngồi đây uống cà phê thì ngồi tâm sự với quý vị nếu có sống việc lên livestream này rồi tại vì núi nó có mà có chút xíu là được có một phút hai phút thì nó mất sóng cho nên kiệt mới quay quay cái video chứ ờ, kiệt cũng mong cho mấy em chửi kiệt nhiều mỗi một đứa chửi kiệt đều ghi tên xuống và kiệt khấn cho các em ờ, mau khai tâm sáng trí với kiệt thương các em đó nhiều nhất tại vì các em rất là có dũng cảm những gì chúng ta mong đợi để mà à, qua cái thời sàng lọc này thì việc đã báo động nó sẽ không có xa nếu mà tính theo trăng thì dài trăng không phải mình nói nước mình bị trung cộng đánh hay là miên đánh hay là bị lạc đạn giữa à, Đài Loan hay là Nhật đánh tàu mà lạc vô nước mình bất cứ trường hợp nào nước mình đều có sẽ tổn thất và sẽ có chết chóc rất là lớn cho nên kiệt từ bi kiệt lên kiệt nói chứ không phải kiệt trù nếu vậy giàu cho kiệt có khả năng trù kiệt cũng không bao giờ mà làm chuyện đó nữa bao nhiêu kiệt thế gian này coi giống như phù du có bao nhiêu tiền cũng đem đi cho ra không à bao nhiêu tâm quyết trí à, và à, thể lực à, sức khỏe cũng đều tặng cho hết cho quý vị không lấy đồng nào làm cực khổ để dành cả đời được bao nhiêu tiền cũng làm lên những cái ngọn đồi này mấy chục triệu rồi giờ mua Houston cũng giao duyên với Houston để lại đời nghìn thu ở những mảnh đất xa xứ cho con cháu mình nó có một cái à, hiểu về cái cội nguồn còn nếu mình không có mảnh đất của người Việt mình không có làm những cái À, thư viện hay là những cái monument những cái bia để mà nói lên thì người ngoại quốc nó sẽ không có hiểu mình là ai nó cứ nghĩ mình là người Trung Cộng một cá mè một lưới giống nhau không sao mình khác mình là người quật cường mình là người bị Trung Cộng ăn hiếp chứ không phải là mình giống họ nhưng mà người ngoại quốc ở đây người ta nhìn hai cái khuôn mặt người ta không có biết phân biệt cho nên những đứa em nhỏ sau này có học giỏi cỡ nào kỹ sư bác sĩ tiến sĩ cũng rất là khó tìm được việc làm ở trong những công ty lớn hay những nhà thương trường học hay là những cái cơ sở để mà phát triển tương lai lớn cho nên Kiệt cố gắng để mà à, làm một cái lịch sử dân tộc của người riêng người Việt ở Cali, Bắc Cali và Houston nếu những nơi khác sau này Kiệt còn sức có hữu duyên thì sẽ làm tiếp tục chỉ sợ sức thôi chứ còn tài chánh thì mình khất nguyện thì cha cho cha cho đồng nào thì kiệt xào đồng đó chứ kiệt không có để dư cho cá nhân gì hết tại vì kiệt đâu biết à, là à, ngày ngày mai mình sẽ ra sao nhiệm vụ kiệt là người truyền tin nhưng mà người truyền tin hữu ích cho nước việt cho nhân loại chứ không phải là người à, thích lên đây để cho quý vị chửi xỉa sói à, Kiệt cũng rất là thương cảm cho những em à, đó chưa có khai tâm thì à, ờ, Kiệt cũng đã xin cho các em rồi các em sớm à, để hiểu được cái gì là đúng cái gì là sai cái clip vừa rồi kỳ chỉ nói mình yêu bác hồ quá mình thương thì mình nên ờ, hỏa tán và giảng sanh cho bác đó là luật phật mình thương ai mình nên cầu siêu chứ không phải mình thương ai mình nên nhốt lại như mình nhốt gà thì uh, cái đó là ích kỷ vì mình để đó để mình chiêm ngưỡng là mình ích kỷ mình thương là mình giảng sanh giống như cha mẹ ông bà mình chết ở chùa các thầy các tăng đều uh, giảng sanh mà mấy vị đều mong ông bà mình của quyền của mình được siêu sanh tịnh độ về à, miền cực lạc đó là cái là chuyện bình thường chứ kiệt đâu có nói là không thương bác hồ đâu kiệt rất là yêu bác hồ đêm qua nằm mơ còn gặp bác hồ nữa râu bắt dài tóc trắng bạc phơ đó là hồi nhỏ kiệt đi học là vậy à, nói đại khái kiệt là người vô tư nghe quý vị không danh không lợi không vận động nghe quỷ không có dính líu bất kỳ một tổ chức chính trị nào ở bên nước ngoài hết và cũng không có làm phiền ai đó chỉ có tiền là cho ra có tâm thì ờ, ờ, chia sẻ có ờ, nhân lực tài lực trí lực gì cũng cho hết cái xác này xác không à đầu óc cũng trống rỗng mà cũng không có nhớ chuyện gì mà giận hờn ai hết từ nhỏ tới lớn ít nhưng mà cái gì nó ra cái đó đúng hay là sai thôi từ nhỏ lớn lên sống những cái làng quê tánh rất là bất khuất à, xóm này hang hiếp xóm kia kiệt thấy những cái thằng hung dữ nó hay chặn đường nó quýnh những người bạn mình đi học về kiệt hồi đó mang danh là giò điện á quý vị biết không tại ốm quá đã thiếu chất dinh dưỡng ốm nhách mà cao nhồng thì ai cũng đâu có sợ đâu ai cũng ăn hiếp đẩy qua đẩy về vậy đó à, mang danh là kiệt dò điện qua đây nhận chút xíu à, hamburger sữa anh tướng cũng ok lại được chút chứ hồi lúc mà ở Việt Nam mà còn đi học tiểu học mấy thằng hung dữ tướng nó bự nè nhà của tụi nó là thằng nào nấy là mình uh, mặt mày hòm tướng lắm anh em đồ đông rồi hay chặn đường chặn ngõ ăn hiếp người này ăn hiếp người kia kiệt biết kiệt đánh không có lại nó nhưng mà kiệt thấy mỗi ngày đó kiệt chịu không có nổi tại sao là về nhà ngủ bị tức thì kiệt rủ hai mấy tụi nó mày có ngon á mà vẽ cái vòng tròn nếu thằng nào mà bị đẩy ra khỏi cái vòng mà là quýnh lộn thiệt luôn á thì thằng đó thua thì từ nay mày đừng có làm chuyện đó nữa một cái thằng dò điện mà đi dám rủ một cái thằng bự hơn mình mười mấy hai chục ký một quýnh lộn đó thì tới ngày hôm nay cái tánh không thích những cái sự bất công vẫn còn trong máu cho nên khi kiệt xuống thế gian kiệt thời nhân loại mà còn sự bất công kiệt không có thành phật mà trong khi kiệt tu phật bao nhiêu năm tu đại thừa cái đó nặng lắm nghe quý vị nhưng mà hôm nay kiệt sẽ về để cha mẹ thành phật là gì khi mà cái thế giới sắp sửa những cái ác sẽ không còn hiện hữu trên quả địa cầu này Phật Di Lạc xuất hiện con người của mình chỉ sống bằng một thứ mà thứ này rất khó làm nhưng cũng rất dễ làm vì tại vì mình bị u mê vô minh bao nhiêu nghìn năm hôm nay các vị sẽ chỉ lại cho mình một đường ánh sáng đó là từ bi và hỷ xã nhân ái chỉ có nhân ái mới làm hòa bình cả cái thế giới này chỉ có nhân ái mới đưa nước Việt Nam hàng gắn bây giờ nát như là tương như là đậu hũ từ bên quốc nội cũng nát như đậu hũ hết phe này đốt củi phe kia đốt lò phe nọ à, bắt ông bầu đem đi à, xào đi à, nhậu hết còn mấy ông thợ sao rồi sống thì Nước Việt sau này chỉ có tình thương, chỉ có nhân ái mới đoàn kết từ trong hải ngoại, người Bắc, người Nam. Không cộng sản, không quốc gia, không hận thù. Thì tất cả những thế hệ con em sao mới giữ được nước Việt nếu không mình sẽ bị diệt vong. Đó là chuyện đã thường nói. Nếu mình không đoàn kết nước mình sẽ bị diệt vong. Kỳ không có muốn ra mấy clip mạnh bạo mà nói là mấy cái tượng là tựa đề là mấy đại ca nên thuận thiên Kiệt đã nói mấy năm nay mấy đại ca nghe cái gì thì nghe còn không thích nghe thì không, thì không làm theo cái gì mà nói thật thì lại không thích nghe còn cái gì nói trúng thì thích nghe nhưng mà bây giờ đến phút chạy nước rút giờ chót rồi chị phải nói về sự thật các đại ca phải thuận thiên để mà lo cho bản thân mình lo cho gia đình của mình và lo cho dân tộc của mình nước việt không còn cái gì sơ sát không còn tài nguyên cũng không còn nhân tính đạo đức nữa mình bây giờ chỉ còn lại đoàn kết mới giữ được còn nếu không đoàn kết thì chuyện gì các quý vị sẽ chờ một ngày không gần khi biển đông dậy sóng thì bao nhiêu bao nhiêu cái sự thèm thuồng gần 5.000 năm nay của kẻ thù phương Bắc họ sẽ thừa thời cơ này khi Kiệt nói hôm nay và cái clip thứ sáu thì Kiệt cũng vừa khắc và cả hai cái clip cũng mấy tháng rồi hai tháng rồi Kiệt cũng khấn nhưng mà khấn cái nào đi nữa đó một mình nghĩa là không có được phải 100 triệu cây nhang á mới được chứ một cây nhang của kiệt không á cũng chưa có đủ nữa kiệt chỉ là người chỉ đường và, là người truyền tin thôi chứ kiệt cũng không phải là người có một cái sức mạnh uh, lớn gì mà để mà xoay chuyển được cái nghiệp của một cái dân tộc hôm nay cái người truyền tin á cũng rất là từ bi thương nhưng mà người truyền tin hôm nay cũng bị đem ra à, cấu xé quý vị thấy có quá đáng không thôi bỏ quên chuyện đó tại vì chúng ta đều ai cũng làm lỗi hết ai cũng vô minh hết cả kỳ cũng đã từng vô minh mà nếu mà mỗi người chúng ta tất cả các lãnh đạo tất cả các con dân Việt Nam người giàu và sang lẫn người hèn thấp thượng vàng hạ cát tất cả chúng ta biết giữ ngũ giới của Phật thì quốc gia chúng ta không đến nỗi điêu tàn như ngày hôm nay tất cả con em chúng ta mà biết nhân lễ nghĩa trí tính thì cái Hoàng Sa Trường Sa sau này chắc chắn sẽ lấy lại được nếu mà chúng ta không biết mà chúng ta cứ lo cấu xé lẫn nhau chửi rủa lẫn nhau ăn tươi nuốt sống lẫn nhau mà không có biết cái gì gọi là à, chuyện chung và chuyện riêng thì chúng ta sẽ là những món mồi nhỏ nhỏ để cho người phương Bắc họ chỉ gấp đũa họ khỉa từ người Đến khi nào dân tộc bị diệt vong Đó là đã 5.000 năm mình đã mất tất cả lãnh thổ của mình ở phương Bắc Trên 5-60% lãnh thổ Trung Quốc ngày xưa là của nước Việt Hôm nay còn lại chút xíu Họ vẫn tiếp tục nam tiến Chỉ vài trăng nữa Kiệt sẽ xin tất cả mọi người mỗi cái clip Kiệt nói chuyện Kiệt thấy khoảng ba bốn trăm nghìn người rồi Kiệt thấy cái những em nhỏ Việt Nam hiểu được Kiệt nói có duyên các ca khúc nhỏ nhỏ tạo phước à, cái tâm à, từ bi để chia sẻ những lời chân thật của Kiệt cho mọi người thêm những người xa không biết thì à, rất là có công đức thì ít nhiều cũng trên hàng triệu triệu người nghe tiếng của Kiệt thì đến à, vài trăng nữa Kiệt xin hàng triệu người đó mỗi người tô phở cũng được người nào không có tiền thì xin nửa tô để mà à, vì nước Việt sau ngày lúc mà có chiến tranh nó sẽ có nạn đói và nạn khổ rất là thê thảm mình nói là một chuyện nhưng mình khấn là một chuyện và hôm nay nếu ngày hôm nay mình còn thời gian để chuẩn bị có ai hữu duyên nghe được những lời chuyện nói ngày hôm nay để mà có cái, cái um, vài ba tháng để chuẩn bị thì nên chuẩn bị chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị gia đình tinh thần chuẩn bị những cái gì mình cần phải chuẩn bị thì quý vị biết rồi đó thiên cơ tám chín chục phần trăm là chúng những gì kiệt nói từ xưa tới nay thiên cơ giờ chót chỉ có cha và hội đồng chư Phật là người quyết định cuối cùng nếu 100 triệu cây nhang mà đốt cộng với lãnh đạo 18 vị nữa 118 cây nhang thì có thể sẽ xoay chuyển chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không đó nha đó là mục đích của kiệt nói mấy cái clip gần đây là vậy chứ kiệt không có nói để mà À, à, à, chia rẽ hay là hù dọ quý vị đâu Kỳ không có hù Kỳ không có rảnh lên đây mà để hù đâu quý vị Một ngày Kỳ phải đi họp hành năm bảy trăm người cũng may bữa nay không có họp ngồi đây năm tâm sự với quý vị nói chuyện uống cà phê ngay cái bờ hồ cứ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật tất cả các bác các cô các anh các chú các em có hữu duyên khắp tất cả các tiểu bang trên thế giới thường về đây ở những khách sạn gần đây nè có người ở ba ngày người ở 1 tuần người ở 1 tháng người ở ờ, một cái cuối ờ, cuối tuần cũng giống như ờ, đi về đảnh lễ cha với mẹ vậy đó và sẵn dịp thì thăm kiệt luôn cho nên tuần nào cũng một hai trăm rồi rất là đông mà kiệt không có quay phim mấy cái đó là tại vì khi mà nói chuyện ở ngoài đời á với mấy vị á kiệt nói những cái kiệt không có kiệt nói theo bằng cái tâm nha kiệt không nói bằng cái trí thì nó có những cái sự thật rất là gọi là cao siêu mà chỉ có những người trong đạo hiểu thì mới hiểu còn à, những, những người mà không có hiểu đạo á, người ta cứ nghĩ là quan tưởng nó không phải quan tưởng kiệt là người sống hai thế giới quý vị có thể gọi kiệt là người UFO người thành tinh cũng vậy phân nửa là kiệt là như vậy phân nửa là khác đó là sự thật cho nên bao nhiêu năm nay Kiệt lên mạng Kiệt nói những cái thiên cơ Kiệt nói thật sự chỉ có 10 tới 15 phần trăm thôi đó những sự thật trên đó còn 8 90 phần trăm Kiệt đâu có dám nói trên cái ờ, màn hình này thì người nào có hữu duyên gặp Kiệt ngoài đời thì Kiệt sẽ nói những cái đó nhưng mà với không có ai được quay phim không ai được thâu kìa không biết có thâu lén không thì Kiệt không biết một cái đại gia đình Việt Nam một cứ mỗi thứ bảy chủ nhật về đây ăn uống vui nhộn quay quần nít thì chạy vòng vòng có hàng gào cũng không lọt xuống núi người lớn thì ngồi ăn nói chuyện nhau có những người ở tiểu bang này tiểu bang kia đi chung tàu hay là ở cùng quê cùng xứ bên Việt Nam tự nhiên tình cờ gặp ở đây một công bốn năm chuyện rất là vui mừng Kiều thấy Kiều cũng vui lây cho nên cái núi này kiểu mua 20 triệu thật sự nó trả ốp rồi đó quý vị nó đã trả đứt rồi với những cái nguồn vui đó là những cái chuyện việc làm là đã gọi, Mỹ nó gọi là pay off rồi đó thì không có liên tiếp gì nữa hôm nay chỉ làm sao mà lập được những cái đường hướng vững chắc để mà con cháu của mình ở Cali để giữ cái mảnh đất này lưu truyền nghìn nghìn năm để là một cái nền văn hóa của nước Việt Nước Việt, người Việt được Thượng Đế ân sủng của thời kỳ này. Cha đã gửi ra hải ngoại 6 triệu. Hôm nay nếu mà tính ba bốn đời ở đây, không cần biết quốc tịch Đức hay là Mỹ hay là Canada hay là Úc. Vẫn là người Việt, trừ khi cái đầu của nó mọc cái tóc vàng, mắt nó màu xanh, nó không còn mọc à, mắt nâu hay là tóc đen nữa thì thôi da vàng chứ là 6 triệu ít nhất mà cứ mỗi một năm sanh trưởng ra rất là mấy trăm nghìn ờ, trẻ em của gốc Việt nữa người Do Thái họ lưu lạc 2.000 năm họ họ vẫn giữ cái nền văn hóa của họ đến khi mà họ lại không có mảnh đất còn khi mình có hình chữ S vẫn còn rộng lớn vẫn còn thành phố ở bên kia cũng vẫn còn uh, mồ mã ông bà tổ tiên của mình mà ở nước Việt vẫn còn thì huống hồ chi là mình đã hơn người Do Thái gấp dạng lần rồi mình chỉ cần bây giờ thương nhau đoàn kết là lúc đó là mình à, muốn gì được đó là một đất nước sau này mấy chư vị thường nói với chị á, là một đất nước cường quốc á. mà hôm nay việc nói thì đất nước là cùng cực là nghèo nhất thế giới trong hiện nay mỗi đầu người bây giờ mắc nợ ít nhất là cái trăm nghìn đô vì mình nợ thế giới rất là nhiều hiện tại nhưng tương lai thế giới sẽ nợ lại nước mình á không biết là mấy cái mỏ vàng mỏ ngọc có hiện lên hay không nhưng mà việc thấy 6 triệu nhân tài á, dư sức á bắt đầu à, qua cái video này việc tự thao thì à, mỗi cuối tuần nếu mà tùy theo nha tùy theo ờ, mấy người ở đâu đến thăm có những lúc những phái đoàn lớn ở bên Việt Nam qua có những lúc ờ, những người ở Canada qua New York Âu Châu rồi á thì tùy thì Kiệt sẽ để máy để Kiệt quay và Kiệt upload lên quý vị còn ờ, livestream mà với cái tâm từ bi của Kiệt mà nghe mấy đứa em nó không hiểu nó vô minh á nó cứ xỉa xói chửi trên đó nội mà kiệt khấn để mà xin cho nó đừng có bị khẩu nghiệp á kiệt cũng không có tư tưởng mà không có tâm thần để mà nói chuyện à, những cái hay và những cái hữu ích à, thực tế nữa nó làm cho cái đầu của mình cứ lo khấn cho nó là nam mô về phật khấn cho các cháu dư luận viên uh, này nọ tên này tên kia Ờ, mau khai tâm sáng trí mọi mà cứ khất nhiều đó thôi là cũng đâu có thì giờ đâu rồi trả lời những cái comment của quý vị Cali năm nay hạn hán không có nước à, chính phủ kêu gọi tất cả mọi nhà à, bất rửa xe <laughs> bây giờ có màn rửa xe mà không cần nước đó nghe nó có nữa rồi mấy cái hồ dưới này bây giờ nó cũng từ từ khô cạn bữa nay à, bên nhật bổn mới sáng nghe tin tức thấy à, núi lửa lên còn bên nước iran á, thì à, động đất rồi bên à, Anh bên Spain tức là bên à, Tây Ban Nha thì đang à, có rừng cháy lửa tức là đại hồng thủy thì chỗ nào hồng là hồng chỗ nào thủy thì thủy còn chỗ nào uh, chiến tranh thì chiến tranh nghe rồi đó rồi chỗ nào uh, sắp dậy sóng đó là biển đông sắp dậy sóng chú Thòn sắp sửa sẽ ra tay vì chú Thòn muốn tính là thiên hạ thủ Di Cường. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước khi mà ông Trump trở lên để mà đè đầu tao xuống thì tao đè đầu ông Biden xuống. Có nghĩa là đánh theo mặt đó, nó là nhìn nhìn mặt mà đặt tên đó. Thì cho nên ờ, cái anh ờ, Tập Chấn Bình cũng khôn lắm, nhìn mặt Biden lú lú lẫn lẫn lẩm cẩm lờ khờ sức khỏe thì ờ, gần rất xa trời cho nên ờ, <laughs> phải ra tay trước là vậy nhưng cũng còn một số e ngại e ngại là gì vũ khí của mình tự chế quá dởm e ngại là gì đài loan vũ khí mua của mỹ quá xịn <laughs> mà cũng giống như cây ná mà mà mà chọi với AK 47 thì làm sao mà à, ná bắn văn thung mà bắn lại cho nên sợ đó là Thiên Cơ Kiệt chỉ biết vậy Kiệt không có biết ở ngoài đó mấy này tin tức không có nói nhưng mà về tâm linh đó, thì Kiệt ờ, theo dõi tin tức chính trị thế giới hay là mọi thứ đều là bằng ờ, thần thông tâm linh miếng đất Houston mục đích là gieo duyên ở miền Trung nước Mỹ vì mảnh đất đó nó có hữu duyên vì đất đó nó có chánh nghĩa và đồng thời con em Việt Nam ở bên đó đó họ cũng có cái tâm đạo còn cái ly này cái dùng siêu canh hai thách này nè quý vị thấy quý vị thấy là bao nhiêu công ty dưới nào là Cisco, Google, Apple, uh, Intel, Samsung tất cả những cái nguồn máy hay thách đó là những cái nhà mà lôi trôi ở dưới đó quý vị thấy trắng trắng đó là những công ty lớn không á rồi uh, Facebook rồi uh, cái gì nữa gì cũng qua lon bữa mua mua bốn mấy triệu á cho nên họ chỉ vì tiền không sau này cái thành phố này cái mảnh đất này họ không có hữu duyên với thiên long sơn và những người mà đang nắm chức quyền của thành phố này cộng uh, hợp tác với những cái người mà gọi là mang danh nghĩa hải ngoại mà làm việc cho phía bên tà ăn hiếp cái núi thiên long sơn đóng cửa Năm 2015 Kiệt cứu cái sông Francisco không có bị động đất Mà họ lại lấy ân báo oán Họ lấy quán báo ân chứ <laughs> sorry Họ ăn hiếp Thiên Long Sơn của Kiệt Họ đóng cửa của Kiệt Đó là những cái uh, vô minh đó Kiệt cứu thành phố Sông Phan ngày đó Nghe đâu động đất 9.9 Thì Kiệt xin cha xin mẹ thỉnh tất cả các vị rồng ở trên trời suốt để mà cứu giảng hồi cái thành phố Sông Phan và đồng thời cái núi Thiên Long Sơn trong vòng 50 dặm sẽ không sẽ phồn thịnh thì quý vị thấy sau này khi mà Kiệt trở về Việt Nam núi Cấm thì Kiệt sẽ không còn trụ ở Thiên Long Sơn này nữa thì lúc đó đó cái thành phố này sẽ gặp một trận đại hồng thủy trên có nói có thể sẽ xóa sổ bản đồ trên thế giới đó nói thì mình nói chứ khấn thì cũng giận khấn tại vì đã nói rồi nó vô minh có nghĩa là tạo nghiệp nước việt cũng vậy hôm nay có kiệt lên nói bằng tiếng việt các vị nên trân trọng và lấy những lời của kiệt là thật để mà làm lợi cho cá nhân của mình cho gia đình mình để mà tốt thì Kiệt cũng chẳng có gì hết Kiệt là người bình thường nhưng cũng có thể không phải là người bình thường nha quý vị người bình thường không có thể nào nói những cái chuyện gì mà đại sự cả cái thế giới vừa chính trị vừa tâm linh đều trúng hết đâu gán mà chiêm nghiệm cho kỹ đi cái thành phố này mỗi một năm nó làm ra khoảng 500 nghìn tỷ nó làm chỉ riêng cái thành phố này thôi mà nó làm hơn nước Việt gấp 5-10 lần á chứ đừng nói chi cả nước Mỹ cho nên quý vị phải hiểu nó rất là cực kỳ tất cả dưới những người siêu trí tuệ rất là nhiều con em chúng ta những người ăn học lớn lên ở đây trong đó có cả Việt góp sức rất là lớn cho cái nền à, kỹ thuật à, di mạch của vùng này để mà dẫn đầu thế giới ở đây giờ ok cứ ngồi đây không sao đâu cứ ngồi ngồi luôn đi ngồi luôn ngồi tôi quay luôn đây có số không biết người đâu ghé thăm ở ờ, đây ngồi ngồi đi tự nhiên bữa nay ngày thường cũng có người viếng thăm cái nhà chòi của mình tại à, đang quay à, video không sao cứ ngồi đi những cái di mạch của vùng này ngày hôm nay trong tương lai người UFO sẽ dạy cho một trong những người mà biết nói tiếng UFO sẽ đưa nước Việt thành một uh, cường quốc văn minh rất là dễ dàng cũng giống như Hà Lon vậy nó cũng nghe được tiếng UFO chỉ nó làm chiếc xe điện cái giờ vào rồi còn uh, sau này UFO cũng nói được với một người của nước Việt hey tao dạy mày làm chiếc máy bay uh, à, loại này cái khi mà bay lên là cả ngàn chiếc F35 hay là Miss gì đó cũng à, cũng à, bị rớt hết bắn ra cái tầng trường nhá thì coi như là phải cường quốc dễ dàng không thì mình chỉ nói ví dụ vậy thôi nhưng mà nhiều lúc nó bậy chung bạ sao mình đâu có nghĩ là là à, những cái chuyện phong thần của cái thời hai này xảy ra như vậy nhưng mà hiện giờ là đang phong thần đó kiệt là phân nửa người là diếp ô quý vị có thể nghĩ là vậy là gì ban đêm kiệt có thể đi về trời đi khắp thế giới chiếc thân đi khắp mọi nơi những người nào mà cần giúp còn sáng vậy thì cũng cà phê ngồi đây hôm nay tại chỗ này nó không có cái mạng quá thì à, kiệt à, không có bỏ livestream được chỉ ngồi nói chuyện vu vơ vậy cái chỗ này nó nhỏ nhỏ vậy mà ngày nào cũng có lẩm rẩm à, lai rai nhiều người tới cuối tuần thì chỗ này đầy hết bốn năm chục người không có chỗ ngồi thì phải lên trên nhưng mà chỗ này á, là ở đây mà có nóng cỡ 35 độ hay là 100 độ ở đây cũng vẫn mát gió với lại ngồi đây á rảnh xỏ chuỗi à, đây là kiệt ờ, cái nghề xỏ chuỗi này xỏ mười mấy năm xỏ tặng những người hữu duyên người nào có cọng chuỗi của kiệt là người đó thành phật tại vì mỗi một hộp là kiệt điển vô thì ờ, để cho mọi người có ờ, cái điển thanh tu nó mau tinh tấn nên tiền mà mua mấy cái chuỗi này á cũng uh, chuỗi nó vậy nè cái gì nè nguyên một cái hộp bự vậy đó một cái hộp bự có dây phải không mấy cái hộp uh, nó dày cái này là giống như ờ, đá cẩm thạch cẩm thạch đen của miếng điện năm bảy nghìn năm là nó đã có linh khí rồi mà lên đây mà từ hộp mà kiệt niệm phật mà kiệt xỏ vô nữa thì cái điển nó nhiều lắm nhưng mà người nào cái nhìn thấy có căn tu kiệt mới mới tặng đó, cứ ngồi xỏ vậy đó ngày xỏ chừng bốn năm cộng trở lại cái thành phố này là một cái nơi đầu não của cái thời văn minh cho nên à, hồi xưa ông biết mình không có người bảo lãnh không có thân nhân đi lọt vô vùng này cũng may phải lọt mấy vùng khác bây giờ cũng vũa neo chết bà nhờ lọt vô đây cũng à, có một chút tài chánh thì từ đó mới có tiền làm chùa làm núi thì tất cả mọi chuyện á, là đều là các chư vị đã an bài hết cái hồi lúc mà Kiệt đi uh, à, vượt biên năm 79 qua trại tị nạn sông Kla Thái Lan mình đâu có biết mình đi Mỹ mà lúc đó ở trong đó khổ muốn chết mỗi ngày đâu có ai gửi tiền à, đâu có thân nhân gì nước ngoài đâu gửi tiền thấy người ta ăn cục đường uống ly coca đó là à, thèm nhiễu nước miếng chỉ mong à, khỏi trệ tị nạn thôi là đã sướng rồi à, đi à, thị điển đi đức đi à, úc đi canada đi nước nào cũng được nhưng mà khổ một cái những cái nước canada nước úc thị điển đức đồ thời xưa đó không có thân nhân họ không có nhận ít nhận lắm khó hơn thì chỉ có thằng mỹ là giống như cái thằng mà ăn út nhờ giàu út chịu vậy đó nghèo út chịu vậy đó thằng mỹ nó hút giờ chót <laughs> nên kiệt giờ ngồi ở đây mà không biết không mà lọt vô những cái thành phố khác mà lọt ngay cái thành phố giàu có uh, di mạch này thì đó cũng là một cái phước nhưng mà cũng là một cái không phước là vì khi con người ở đây họ giàu có và họ thông minh ăn học giỏi về phần tâm linh rất là thấp họ không có hiểu nhiều cho nên chị không có độ được dân à, kỹ sư bác sĩ dung này nhiều rồi cộng lại á chỗ này là chỗ của bà mặt ốm là bà Nancy với cháu bà là ông Nelson là đang làm thống đốc là cho nên cái tiểu bang Cali toàn là thổ tả không à dân chủ không à dân chủ thì nó không có thích về đạo và nó chỉ tiền với uh, những người mà, mà bên ờ, mễ sang định cư rồi còn mua đất ở bên Houston mình nghĩ bên đó cộng hòa tự do hơn chút dân người Việt các bạn họ sống rất là bình dị họ không có đua đòi họ không có picky không có khó tánh như dân đây Kiệt bây giờ không phải là người của San Jose nữa mà là người của những nơi nào mà có người Việt là Kiệt thuộc về người chỗ đó. Và những người nào, những cái thành phố nào có thiện tâm biết tu nhiều là Kiệt là người của thành phố đó, cha mẹ sẽ gửi Kiệt về chỗ đó. Mua đất ở Houston cũng là thỉnh ý bề trên cho phép chứ không phải là tự động ý à, mà mình muốn làm gì mình làm nha quý vị mà ở trên thường nói chuyện gần mười mấy năm nay đức thầy là đức quỳnh phú sổ và chư phật thường nói thiên long sơn hay là hải ngoại đều là nơi à, dụng võ à, không phải là nơi dụng võ mà là nơi à, rèn luyện thôi còn mà nơi dụng võ mà thật sự mà để mà làm trong một cái đời này đó là Việt Nam núi cấm cho nên ngộ á, hồi đó học ở mỹ qua đây học từ lớp 8 hết đại học nói toàn tiếng mỹ như gió tự nhiên đi mở cái hãng ngay vùng này mướn nhân công việt nam không rồi từ năm 93 tới giờ ấy, xài tiếng việt nhiều hơn tiếng mỹ cho nên giờ tiếng mỹ dở hơn tiếng việt không phải dở mà nó mình không có nói nhiều mà cứng hơn nhưng mà nói chuyện với mấy thằng manager mấy thằng ờ, quản lý thì cũng bằng nói tiếng mỹ luật sư đồ cũng phải xài tiếng mỹ nhưng mỹ cũng nói là xài tiếng việt mỗi ngày à, 90% tiếng mỹ mình xài có 10% còn ngày xưa ngược lại xài tiếng mỹ 90% tiếng việt 10% tại lúc đó đâu có nhiều người việt đó thì cái gì mà à, lâu quá mình không xài thì nó lỡ lỡ lại nhưng mà không quên có nhiều em nhỏ lớn lên đây cha mẹ rất là hiểu về thiên long sơn hiểu về kiệt mấy em nhỏ lại không hiểu tiếng Việt thì ờ, rất là nhiều phụ huynh muốn Kiệt nói tất cả những gì Kiệt nói bằng tiếng Việt cho bằng tiếng Mỹ để cho những đứa Việt Nam mấy đứa nhỏ lớn lên đây nó không hiểu tiếng Việt để nó nghe thì cũng muốn lắm hết chứ nhưng khi mình nói mà quá xa chưa chắc tụi nó tin nữa tại vì tự nhiên nó đang sống đời sống thực tế di mạch uh, ờ, G5 mà mình đang nói chuyện ờ, phong thần diễn nghĩa thì nó nghĩ là mình nó nghe ông ờ, điên nói chuyện sao cộng lại với cái dân thổ tả ở đây á, mà nó mà nghe chuyện nói tiếng mỹ mà cứ nói cái dân ờ, dân chủ á, là tạ thì <laughs> làm sao một việc sống ở vùng kali này nổi bây giờ là phật thông cảm để từ từ đi ở ngoài kia trăm người thương thì cũng phải có vài người ghét mà bây giờ nó không phải là dài mà là cũng cũng một số cũng ghét là vì họ vô minh họ không có hiểu về cái thời đại tận thế là như thế nào những người đó đa số là những người giàu có con ông cháu cha ngồi ăn trên ngồi rồi thì họ không có biết được cái khổ của tận cùng trong xã hội cái người bán vé số bây giờ đi cả ngày gãy cái chân cũng chẳng bắt được tờ vé nào cái bà bán uh, cháo lòng hay là cái uh, xe bánh mì á, không biết được nhiêu tô nhiêu ổ thì người đó người ta mới ném được cái sự khổ còn ở trên chỉ cần gì gọi cái là có shipper có người đưa đoạn tới nhà họ không có biết khổ cho nên họ không có nghe được mấy cái lời này nói rồi khi họ nghe được họ nghĩ họ giàu có họ thông minh họ hô hào một cái là biết bao nhiêu người tung hô dạng tới thì họ lại càng nói mình là cái gì nữa thì cho nên thành ra những cái người giàu của thời nay đó ở trên bề trên nói đó đa số là không có thoát được cái sàng lọc này những đứa con của phật của trời đức thầy nói là đa số là những đứa ngu mà thành khôn khờ mà thành phật á khôn mà thành quỷ á là ở thời này là vậy á tại vì khi có tiền có trí tuệ đó ai nói cái gì ra cũng không tin hết cũng cứ nghi ngại cũng đắn đo rồi cũng này nọ nữa nhưng mà thời gian đâu còn nữa chuyện nói cái clip này clip ba clip trước là chuyện nói nước việt để tan 141 để tan 142 để tan chuyện nói nghe sẽ thua clip 144 vừa rồi chuyện nói là nước việt cứu giãn hồi không nổi sẽ có chiến tranh sẽ có nạn đói và à, khủng hoảng sẽ ra là là kéo màn tiền trở thành tiền giấy là việc nói với lòng từ bi để cho mọi người nghe được và hiểu và có cái sự chuẩn bị để thay đổi và đồng thời á thì có một cây nhang này cái cần thêm trăm triệu cây nhang nữa để mà xin cha xin phật để giảng hồi chứ dầu sao anh em ờ, dòng họ xa gần của mình á, đầy ở bên bển hết nước của mình mà bị dài trái qua tiễn mà tàn phá như kiểu bên Ukraine thử thì lấy cái gì để mà tiền ở đâu để mà tha xây dựng lại ở đây à, sợ chửi à, sợ chửi à, nói chuyện vu vơ cho quý vị nghe <laughs> hiểu về thượng đế hiểu về phật phật thì ai cũng hiểu rồi nhưng mà hiểu được có nắm lá tại vì uh, mấy sư thầy 700 năm nay cứ uh, bị thần tú sửa kinh cho nên lúc nào cũng à, không có đề cập đến cha mẹ và cả mấy triệu tăng ni thời nay đại thừa đều phỉ đa số nha là phỉ bán cha thượng đế là mẹ cha mẹ là cha luôn cả chư phật cả các vị bồ tát lập ra uh, cõi thế gian mình vậy mà thiên ma nó xuống đây vào thời mạt pháp này nó kêu con đừng nhìn cha thì là con đang lạm hụt trong cõi ta bà khổ ta bà quá khổ thế gian quải thế gian quá quải mà nếu mà chúng ta không lặn hợp trong cõi ta bà chúng ta không giơ tay lên thì cha mẹ nào cứu mình tại vì mình khoanh tay mà mình đang lặn hợp với dưới nước cha mẹ thấy dây mình không thèm nắm thì làm sao mình lên được thì hôm nay kiệt có nhiệm vụ là nhắc nhở lại cha mẹ là lớn nhất và đồng thời vẫn tu tập theo đại thừa nhưng biết thêm cha mẹ ngưng phỉ bán cha mẹ là thế này thế nọ đa số việt nam mấy thầy mấy phật tử mà tinh tấn đó chắc chắn sẽ không lọt kỳ này mình muốn đi Mỹ mà mình không có nộp đơn xin cái quốc xin ờ, xin ờ, cái giấy hộ chiếu của được vô nước Mỹ thì làm sao mình được đậu thì kỳ có nhiều đó kỳ nói hoài bây giờ mình tin đã tin Phật rồi Phật A Di Đà có thật Thích Ca có thật Phật Di Lạc sắp xuất hiện có thật bây giờ mình tin thêm Phật mẫu tin thêm thượng đế thì cọp thêm cánh là chắc ăn luôn vậy mà cũng không tin thiệt là buồn á cho nên có năm thứ mà lâu nay kiệt thường nói là kiệt đồn nổi thứ nhất là những phật tử tu giỏi thứ hai là những con chiên của chúa tu quá siêu thứ ba là những anh mắt kiến cận quá dày thứ năm là những người có tiền có quyền thứ sáu thứ, thứ sáu là những dân chơi xăm mình cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường hay như là phật thì uh, những thứ đó là bỏ tay á còn những người mà được đậu kỳ này là trong sấm giảng sáu quyển của đức thầy có nói đó là những đứa con khù khờ ngây ngô nhưng mà đó, quay đầu giờ chót tỉnh ngộ thành phật các lãnh đạo của mình nếu mà ai cũng giữ ngũ giới thì hôm nay đâu có đóng củi mà đúc vô lò đâu ba giới thôi đừng ngủ giới với người ta không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không giọng ngữ và không say mê say rượu ok rồi say rượu cũng cho tạm được đi gái ok cũng có được tạm được đi nhưng mà cái tham rồi với uh, cái ác cái đó, đó là cho nên hôm nay nước việt á, sẽ khó mà giữ nổi một cái những ờ, một cái ờ, cái cục diện ngày hôm nay sẽ thay đổi bởi vì những cái đó bây giờ Phật tóm tắt lại clip này buổi sáng thứ tư Kiệt ngồi rảnh ở đây nếu bữa nào Kiệt rảnh Kiệt nói chuyện nữa để à, tóm lại clip 144 là việc à, à, rất là từ bi đang à, gia hộ cho những cái em dư luận viên chửi kiệt để mà bớ à, gì nói vô minh không có chưa có hiểu chứ không phải nó cố ý nhưng mà những đứa này là những đứa có ý chí quật cường nó sẽ mau thành phật hơn những cái đứa mà không không có biết chửi tại chửi kiệt càng nhiều sau nào thành phật càng lẹ nha quý vị cho nên ờ, gán mà chửi cho nhiều thì để sau này quay tâm cho lẹ đó, thì ý kiệt muốn nhắn nhủ clip này vậy rồi với uh, mong cho uh, ngày mà biển đông dậy sóng nước mình giảm sự mười 10 10 à, bớt lại phân nửa cũng là lời vậy nhưng mà từ đây tới ngày đó thì dài trăng thôi à mỗi một à, dài trăng á biết cái trăng là bao nhiêu ngày rồi đúng không dài trăng đó việc chỉ đón vậy đó chắc luôn á thì à, trăm triệu cây nhen sẽ đốt đều đều lên mỗi ngày mỗi chiều ra bằng ra cái lon á nam mô ngọc hoàng thượng đế <laughs> nam mô phật gì đó cứ khấn mỗi ngày cho giảm sự chết chóc trong gia đình của mình đó là tại sao những cái clip gần cuối của à, cái đường hầm này thì phải nói lên sự thật mà khi nói lên sự thật thì lại mất lòng thường thường sự thật hay phủ phàng mất lòng đúng không Đây, chỉ có mấy người à, ở xa không biết ở đâu à, vừa ghé thăm tại nãy giờ ngồi ở đây tưởng đâu mình cô đơn ngồi nói vu vơ, bây giờ nói cái con số người ngồi nghe làm sao nữa núi này lúc nào cũng có người lên thăm hết đó quý vị Anh như là phật xin hẹn lại à, lần là ly cà phê kế tiếp nha <laughs> mỗi sáng á bà xã làm cà phê đổ vô cái lon này chứ cũng không có đi quán nữa rồi cái lên đây cái bữa nào mà không có hội họp ở công ty á, thì ờ, vậy nè chỉ ngồi sở chuỗi với cái điện thoại gọi vòng vòng chừng năm sáu cú thôi cho mấy quản lý thôi để làm việc thôi đó thì uh, sinh hoạt như vậy bữa nào mà có hội họp thì uh, vô trong công ty hội họp thôi xin tạm biệt hẹn uh, clip sau như là phật